Cập nhật tin tức online ngày 18 tháng 12 năm 2021, nội dung chính. Cảnh sát xử phạt người dừng xe máy sai quy định ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Trong 2 giờ kiểm tra, gần 20 trường hợp người đi xe máy dừng phương tiện không đúng nơi quy định trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và nhà thờ Đức Bà, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, bị cảnh sát giao thông lập biên bản. Tối ngày 17 tháng 11, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tổ công tác 363 quận đi tuần tra xử lý người vi phạm trên địa bàn. Lúc 20 giờ, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, nhiều người đến đây vui chơi, dừng xe máy dưới lề đường bị cảnh sát giao thông kiểm tra, lập biên bản. Tôi thấy nhiều người dừng xe dưới lòng đường, nên làm theo. Tôi ở dưới quê mới lên, không nắm được quy định. Sau lần vi phạm này, tôi sẽ chú ý, một người vi phạm nói. Bên cạnh đó, một số người khi thấy cảnh sát giao thông tuần tra cũng vội lái xe máy rời đi, tại khu vực nhà thờ Đức Bà. Nhiều người dừng xe dưới lòng đường để lên vỉa hè ăn uống bị tổ công tác kiểm tra, lập biên bản xử lý mỗi trường hợp 250.000 đồng. Sau 2 giờ kiểm tra, gần 20 trường hợp người dân dừng xe máy trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực nhà thờ Đức Bà bị cảnh sát giao thông kiểm tra, lập biên bản. Sau đó, tổ công tác 363 Công an quận 1 tiếp tục tuần tra tại khu vực phố đi bộ Bùi Diện, phường Phạm Ngũ Lão, để phòng chống tội phạm. Nhiều người tình nghi đã bị cảnh sát kiểm tra.